Chào các bác nhá Shop Tân Ánh Xin chào toàn thể anh em à, Trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới tối hôm nay à, Xin giới thiệu với các bác à, Cái mẫu giò bẫy gà nhá Mẫu giò bẫy gà cao cấp à, Cáp nụa Cáp nụa chân inox nhá Màu ngụy trang Dù siêu bền Đây à, Với cái mẫu giò cáp nụa này ấy, Thì sẽ giới thiệu với các bác hai phiên bản nhá hai kiểu Một kiểu gọi là giò xuyên đá nhá chuyên đá các bác nhìn này chuyên đá là cái dây dù nó ngắn như thế này các bác cắm thẳng lên giò này giò chuyên đá theo kiểu Thái Lan nhé các bác nhé giò chuyên đá theo kiểu Thái Lan một bộ này thì gồm có 20 chân Đấy, 20 chân đây là giò chuyên đá và còn một cái giò nữa thì anh em gọi là giò này là giò theo kiểu giò manai giò manai nhé giò manai hay đơn giản nhất là gọi là giò hình chữ C thì đối với cái mẫu giò này ấy, thì dành cho anh em gọi là mó giò đa năng cắm đá cũng được cắm đón cũng được anh em cắm hơi nghiêng một chút thì làm giò đón còn cắm thẳng lên thì làm giò đá nhé thì bây giờ nó có mấy cái mẫu à, cáp nụ ấy thì là sẽ giới thiệu với anh em hai cái mẫu này là mẫu chính thế còn nếu mà hàng hàng giò đón giò bắp chuối thì sẽ không làm bằng cáp nụa các bác nhé làm bằng cáp xe là để cái cái cung bắp chuối nó dài mà cái cáp nụa này nó rất là dẻo làm ờ, nếu mà làm giò bắp chuối thì là độ hiệu quả nó không cao các bác nhé Đấy, làm ở hiệu quả không cao thế còn khi cam lụa này mà làm giò đá hoặc là giò đa năng này thì độ nhạy rất là tốt độ nhạy rất tốt các bác nhé đây các bác nhìn này đây, tôi tạo một cái bộ ờ, dạng đa năng cho các bác xem đây. À, cái này nhá cái dây liên kết giữa các chân nhá dây liên kết giữa các chân là bằng dây dù nhá các bác nhá dây dù một sợi dạng dù siêu bền nhé dạng dù mảnh siêu bền một sợi cái này thì nó hạn chế cái độ dối à, ờ, khi dối thì cũng dễ gỡ còn các bác à, gỡ không được thì các bác để thắt nút thắt lại luôn không bể nhựa gì nhé dây này rất là mềm cái màu nó thì là màu à, sẫm đen màu tối để nó phù hợp với lại cái tướng ngụy trang nhé cho các bác nhé đây đây là cụ thể cái chân rồi đây các bác nhìn này nha củ nải chân giò đây, chân giò này chất liệu ấy các bác nhá chất liệu này chất liệu với cái sợi cáp này này sợi cáp này là bằng cáp nụa các bác nhá bằng cáp nụa loại nhỏ loại sợi cáp nhỏ các bác này Đấy, một sợ một số loại mà cáp nụa nó sợi to to như cái đầu này này thì là nhiều khi à, đánh nó lộ quá con gà đá cái nó vướng chân nó gây chân là nó rút lại luôn nên độ hiệu quả là không cao nhưng cái cáp nụa này là với cái tối màu này mà các bác lên rừng các bác cắm vào cái rừng có lá khô ấy hầu như là nó lẫn hết với màu lá khô luôn nhé là con mồi không phát hiện ra và cái cáp lụa này rất là trơn độ nhạy rất là cao nhé cái này gọi là giò cáp lụa hàng siêu nhạy đây nhé các bác nhé hàng siêu nhạy đấy, cáp lụa này cáp lụa có nghĩa là ở trong là có sợi cáp bằng thép và phía ngoài ấy là có bọc một lớp nhựa thì nó sẽ chống được nước chống được nước ngấm vào trong chống han chống dỉ và cái khuyên đồng này phía cuối cái khuyên đồng này mà nó chạy trên cái ờ, đường dây nhựa này thì rất là trơn trơn cực kỳ luôn thì độ nhạy nó rất là cao nhé các bác hoàn toàn yên tâm về cái độ nhạy của cái ờ, giò cam lụa nhé à, ờ, cái này thì mối liên kết giữa đầu cáp và cái khuyên đồng thì là sẽ bằng một đoạn dây dù siêu bền bằng đoạn dây dù siêu bền nhé các bác hoàn toàn yên tâm về cái mối liên kết này cái mối liên kết này để bảo hành các bác là giật không bao giờ đứt cá ba có treo lên mấy chục ký không đứt được nhá không không không đứt được không tuột được cái mối liên kết giữa uh, dây cáp và dây dùng này, này các bác nhá cái đây nó là gọi là cáp lụa hàng cáp lụa này đây cáp lụa thế đối với cái chân cắm ấy thì làm rất là thanh cảnh gọn gàng rất là đẹp chất liệu thì bằng inox nhá các bác nhá chất liệu bằng inox nhưng mà được xi si cái màu đồng được xi si màu đồng hơi vàng vàng chút nó giống như màu cỏ khô ấy các bác nhé nó giống như màu cỏ khô à, chân bằng inox này thì nó lại thế ở cái chỗ là nó cứng thì các bác cắm cắm vào cái địa hình cứng là không sợ nó cong nhé không sợ nó cong đấy thế còn cái phần liên kết giữa dây cáp và chân thì bây giờ cái này nó là chân inox này nó độ cứng nó rất là cao không thể khoan nỗ được nhé thì cái mối liên kết này sẽ làm theo kiểu là quấn quanh các bác nhìn này từ điểm này tới điểm này đó là quấn quanh dây cáp này quấn quanh cái chân và sẽ được khóa bằng cái dây thép bằng cái sợi thép nhỏ đây nguyên một lượt này bằng sợi thép nhỏ nhá à, dày rít luôn và bấm đầu lại thì các bác hoàn toàn yên tâm và cái mối liên kết này là có cỡ nào mà chăng nữa thì cũng không bao giờ tuột được cái mối liên kết có giật cỡ nào có cả cả mắc cả chó mà mắc chó chăng nữa giật nhá thì cũng không thể tuột được cái mối liên kết giữa dây cáp và cái chân Ờ, và cái ờ, chân bằng inox như này ấy, thì rất là cứng không có bị gãy không han không dỉ và đi với cái dây cáp lụa ờ, được bọc nhựa này thì không han không dỉ thì độ giò độ bền của giò này gần như là rất là tốt nhá độ bền nó cực kỳ luôn Đấy, rất là bền không mấy khi hỏng hết còn khi nào các bác mà cái dây dù siêu bền thế này nó kém thì các bác có thể thay thế dây dù khác thế còn về phần cáp đây về phần cáp về phần chân thì các bác hoàn toàn yên tâm là rất độ bền rất là cao cái giò này là giò cáp uh, cáp lụa mà làm theo kiểu manai hình chữ C nhá hình chữ C có nghĩa là vít cái ngọn cáp xuống như này Đấy, hình cong này thì độ búng rất là tốt nha độ búng rất là tốt à, cắm đó cũng được cắm đá được chỉ hơi nước một tí là nó dính rồi đấy nha các bác cái độ búng rất là tốt luôn cực là nhạy luôn nhé cái này thì các bác uh, hoàn toàn yên tâm à, cái giò này là giò hàng cao cấp nha các bác nhé không phải là giò làm ờ, thủ công làm thường đâu làm rất là kỹ chất liệu đẹp hàng kỹ càng à, các bác nhìn ờ, cái chân giò rất là ưng ý nhé đẹp luột này Đấy. thế đây là cái bộ giò ờ, kiểu mana nhé thế còn cái kiểu giò đá này thì các bác dùng cho đá cũng rất là hiệu quả nhé rất hiệu quả Để khi con gà vào nó có cái nào vào van nào mà con gà mồi nó đá mà nó chưa mắc chân vào đây ấy, thì cái giò này nó cũng chưa bị bung nó chưa bị sập nó chưa bị bật ra đâu Nha. ra là anh em đánh rất là hiệu quả ở cái giò đá này độ nhạy rất là tốt nhá giò đá cũng là cáp là lụa chân inox cũng giống như là cái bộ ờ, giò kia nhá cũng giống như là bộ giò manai giò đa năng manai thế giò này là giò chuyên cho đá thì anh em vẫn gọi là giò theo kiểu thái lan cái này là bên ờ, thái lan bẫy giò bẫy gà thái lan nên là theo kiểu giò này thì đây vẫn gọi là chùa Giò Thái đây Giò Thái Giò Đá Giò Thái nhé đây các bác xem này đây. dây dù vẫn là dây dù sợi mảnh màu ngụy trang đây các bác này đối với cái mẫu giò chuyên đá kiểu Thái Lan này thì nó sẽ ngắn như này thôi nhá nó ngắn như này Đấy, cái này thì cáp lụa nó cực kỳ là nhạy cái này ấy, là các bác dây dù nó ngắn này này là cái độ cáp nó vít xuống này nó vít xuống mạnh như này cái khuyên đồng nó mới nằm chìm ở đây được thì nhiều khi con gà vào đá mà nó chưa mắc chân nó quạt cánh nhé nó quạt cánh nó quạt cánh như này thì cái giò của mình là không bị bung cái giò của mình là không bị bung nhé thế nếu mà uh, là không làm tốt ấy thì con khi gà mà nó quạt cánh như một cái thì giò nó đã bung mất mà trong cái đó nó không có dính được vào chân của gà nhé thế còn khi nào mà nó đá nó phi vào chân vào đây ấy, thì đảm bảo với các bác là cực là nhạy luôn cực là bén luôn đảm bảo dính luôn thế còn trường hợp mà nó vỗ cánh nó quạt cánh thì coi là mình cắm dò này là nó nó đảm bảo nó không có bị bị rơi rơi dây nhá bị dây thòng nhá bị dây dò nhá thế đây là cái dò à, à, đá theo kiểu thái lan dò chuyên đá thì về chất liệu thì vẫn là cáp lụa à, chân inox liên kết thì vẫn làm giống như cái chân kia nhưng làm khác một cái là cái số đo số đo của cái dây cáp này nó khác này và cái dù liên kết nó sẽ ngắn hơn cái dù liên kết là sẽ ngắn hơn so với cái dò à, manai dò manai hình chữ C đây đây là dò manai này dò ờ, đa năng này nên đây là dò chuyên đá đối với cái mẫu dò này thì đảm bảo cho các bác là cực kỳ là nhạy luôn nhá rất là nhạy à, các bác à, có nhu cầu thì mua đồng alo trực tiếp đến số điện thoại của shop nhé theo cái số điện thoại mà tôi mô tả ở phía dưới nhé các bạn nhìn này làm rất là đẹp rất là kỹ nhá Đó, rất là đẹp chân ờ, inox này chân inox cái này là cực kỳ ờ, cứng cắm không có bị cong nhá Đó. À, mong nhận được sự ủng hộ các bác nhá à, các bác xem video trên kênh youtube của shop các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhé và các bác bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh luôn thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất và những cái sản phẩm mới mà shop đăng tải nên giới thiệu cho các bác nhé hôm nay thì thiệu các bác mẫu giò gà cao cấp uh, cáp nụa, chân uh, inox nhé chân inox mạ màu đồng uh, thông báo với các bác là cái mặt hàng này nó không có nhiều đâu nó có ít số lượng có ít thôi uh, các bác nào mà đặt trước ấy, thì nó có hàng còn các bác nào mà chậm một chút đặt sau ấy nó có hết hàng thì các bác thông cảm dùng shop nhé đợi lô hàng sau chứ mặt hàng này là, là thợ làm ra cũng chậm làm kỹ làm cầu kỳ số lượng hàng nó không có nhiều mong các bác thông cảm nhé rồi xin ờ, chào các bác hẹn gặp lại các bác ở trong những cái ờ, video giới thiệu sản phẩm sau à, shop Tân Ánh rất nhiều mặt hàng cho anh em phụ kiện săn bẫy nha, loa mồi quần áo ngụy trang rồi xin cảm ơn các bác nhé.